mấy con vua này mấy con rùa đã cố trốn thoát nhưng mà không trốn thoát được bị bỏ vơi để tội tội như ghế tội mấy con rùa con này thanh niên chờ chờ chờ thanh niên chờ chờ chờ chờ anh chờ anh thanh niên thanh niên này keo ghế không cho lên xe còn không cho gì nữa không quan tâm tới thanh niên đó nữa đi bum xe xe của mình đi nhanh hơn xe của thằng đó đánh lờ than trộm các bạn im lặng nhé mình bị cái thằng hồi nãy mình vừa thấy cái tên tên cái tên cái tên màu cam rồi là trộm còn cái tên tên màu xanh là cảnh sát ấy mình không muốn quay lại nhà tù ở đó gớm lắm ăn uống không có cho ăn gì cả Sakura <laughs> Đi cướp à, sao mình cướp khi mà không có thẻ chứ thôi mình đi thôi ở đây cũng quá muộn rồi à thằng ngay Được rồi đuổi theo xe cảnh sát gì mà cùi bóc vậy đâu đường dây này về khu trung đội đi. yeah, suýt tông xe làm bể xe làm lật ngược xe cũng làm được bấm chữ V để lật ngược xe nha bấm chữ V khi mà xe của mình bị lật ngược xuống rồi bấm chữ V liền bấm V đó xe của mình lật ngược

các bạn chạy chạy chạy nhanh nhanh đó trực thăng của mình đã lên sẵn rồi mình chỉ lên đây để bắn thôi hay là piu pu pu pu pu piu à, xong hết đạn ừ. thôi mình ngồi đây